Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày thứ 10 của đợt nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ. Cháy rừng đã bắt đầu xảy ra ở nhiều nơi. Vụ cháy rừng mới đây nhất ở Nghệ An kéo dài suốt từ chiều qua, công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi. Đám, bại, đám cháy xuất phát vào chiều qua 26 tháng 6 ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Kiểu rừng thông và keo là vật liệu dễ cháy, lại do trời khô nóng, gió to, đám cháy tái đi tái lại nhiều lần, Cục Kiểm Lâm đã tăng cường máy móc và hướng dẫn lực lượng quân đội sử dụng thiết bị chữa cháy nhưng phải mất hơn một ngày mới khống chế được. Hiện địa phương đã phát đường băng cản lửa để dập tắt hoàn toàn vụ cháy này. Nắng nóng không phải là câu chuyện ở riêng Việt Nam mà nhiều nơi trên thế giới cũng đang trải qua một mùa hè rất khắc nghiệt, ghi nhận hàng loạt giá trị kỷ lục và hệ lụy kèm theo. Cho đến thời điểm này, Tháng 6 năm nay được thống kê là tháng 6 có nhiều ngày nắng nóng trên 35 độ nhất trong 10 năm qua ở Hà Nội. Nhưng kỷ lục này chưa thể gây sốc cho các nhà khí tượng bằng việc một thị trấn ở vùng băng tuyết Siberia Liên bang Nga có nhiệt độ 38 độ vào tuần vừa rồi. Nơi lạnh nhất trên thế giới, mùa đông âm 68 độ, giờ mùa hè lại nóng 38 độ như Việt Nam, một kỷ lục quá bất thường. Ở châu Âu, nhiều khu vực phía Nam cũng vừa trong những ngày nóng lịch sử Hôm nay nóng hơn ngày hôm qua, ra biển mà vẫn nóng. Người dân còn sợ nắng nóng hơn cả đại dịch Covid-19. Những hình ảnh về bãi biển ở Bournemouth, miền nam nước Anh là minh chứng rõ ràng nhất. Bạn có thể chọn giãn cách xã hội, nhưng chúng tôi thì chọn biển. Có quá nhiều người tìm đến biển, và đó là nguyên nhân khiến chính quyền địa phương và cảnh sát phải ban bố tình trạng sự cố nghiêm trọng. Nắng nóng bất thường ở nhiều châu lục, cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Hoa Kỳ nhận định rất có thể năm 2020 này sẽ là nằm trong top 5 năm nóng nhất trong lịch sử. Nhận định này cũng được khẳng định là chắc chắn tới 99,9%. Nguyên nhân là do năm nay sẽ có nhiệt độ toàn cầu tăng 1,1 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp. Điều này khiến các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo năm nay sẽ có thể xảy ra thảm họa kép khi dịch Covid-19 đang hoành hành mà thiên tai thì lại ập tới.